mọi người à, mà muốn xem mà mình chơi game á thì vào trong cái kênh TVT Game nha mọi người TVT game nha mọi người nhá người vào đó mọi người sẽ à, sẽ được xem mình đánh game ở trong đó nha mọi người nhá Yeah. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của mình Thì uh, video tiếp theo của mình hôm nay thì mình sẽ dùng uh, nước và chai sữa đầu nành và ba cái vật liệu như mình nhá Mình sẽ uh, lấy ba cái này để mình uh, cán Lấy xe ô tô uh, mình chán qua nha mọi người nhá Xe ô tô này uh, lớn á, xe lớn nha mọi người Xe này 5 tấn mà có cát ở trên nữa nha mọi người Đây thì uh, đây là cái nghề của mình mình đang chạy nhưng mà mình uh, tranh thủ để quay video cho các tất cả mọi người cùng xem mọi người nhớ ủng hộ cho mình nhá bây giờ mình sẽ cho cái lon nước chai sửa và cái uh, cái này uh, cho ô tô sẽ cán qua mọi người nhá ok thì uh, bây giờ mình sẽ cán qua cái lon nước trước nha mọi người nhé còn bật mình vào cái gì sữa này tí là mình cắt sao rồi bây giờ mình sẽ cán lon nước nha mọi người bây giờ mình sẽ lên nổ máy và sẽ cán nha đã cán qua lon nước đây nha mọi người nhá để máy về luôn bây giờ mình chạy cán qua cái à, lon lon sửa này nhá bami nguyên nha Bambi này còn nguyên này nha mọi người nhá bây giờ mình chạy cán chung cái lon sờ này cũng à, bấy luôn bây giờ mình sẽ cho ba cái bật lửa nha ba cái bật lửa ok thì bây giờ mình sẽ tán qua ba cái bật lửa này xem có nó có lừa cán qua không bị sao hết đó mọi người ơi bạn lừa cán qua không bị sao hết này không vì sao mọi người ơi nói chung à, mình sẽ trồng lên nhau nhá ba cái bật lửa này nó cứng quá trồng lên nhau nha mọi người nhá cái này còn chưa bị sao mọi người ơi nó nứt ra hai cái này trồng lên thì nó bị nứt luôn nó bị nứt luôn này ve luôn này ve luôn còn cái này thì chắc vứt nổ lên mình sẽ vứt cho nó nổ nhá ok mình đã phá hủy uh, hai ba cái bật lửa ba cái bật lửa với một hộp sữa với um, với một chai một lon bít đao nha mọi người nhé mình sẽ lấy cái, mấy cái cục đá này tối về mình búng cho nó đẹp thì ok hôm nay mình đã thực hiện cái video là cán tất cả mọi thứ bằng chiếc xe tải 5 tấn có cả đấy rất là nặng rất là đầy đây mọi người thì nếu mà mọi người cảm thấy video này hay mọi người đừng tiếc một like một đăng ký kênh nha mọi người nhé thì à, cái à, xe này thì cái cái nghề chạy xe này thì đó là, đó là nghề của mình còn cái vấn đề mà mình làm youtube á, thì mình à, làm phụ thôi còn cái nghề chính của mình là chạy xe tải như thế này nha mọi người nhá thì um, mọi người uh, nhớ ủng hộ cho mình nhiệt tình nha mọi người nhá thì uh, um, mình có một cái kênh uh, cùng uh, kênh game mọi người à, mà muốn xem mà mình chơi game á thì vào trong cái kênh tvt game nha mọi người nhé tvt game nha mọi người nhé người vào đó mọi người sẽ à, sẽ được xem mình đánh game ở trong đó nha mọi người nhé à, nói chung là mọi người cứ qua ủng hộ cho mình đi qua ủng hộ cho nhiệt tình đi nhé qua cái kênh uh, à, tvt game nha mọi người nha ok à, thì uh, video của mình uh, hôm nay thì có nhiêu đó thôi cảm ơn tất cả mọi người đã xem uh, video này của mình nhé bye bye